Xin chào mọi người. Hiện tại Lộc đang ngồi trên chiếc xe Mercedes S450 sản xuất 2019. Đây là một lựa chọn mới cho quý anh chị muốn tìm một chiếc xe lướt. Chiếc xe này thì mới chỉ có chạy 15.000 km thôi và Lộc thấy nó rất là còn mới, à, như mới và mọi người. Chính vì vậy à, Lộc giới thiệu đến mọi người chiếc S450 chiếc xe Mercedes S450 này và anh chị nào có nhu cầu để uh, trang bị cho mình một chiếc xe uh, thật là lướt, một chiếc xe sang lướt uh, và chiếc xe sang này uh, cũng có giá thành rất là hợp lý để uh, giảm được nhiều chi phí hơn. Thì hôm nay Lộc sẽ giới thiệu đến mọi người chiếc xe Mercedes S450 nhé mọi người. Đây là nội thất ở bên trong. Rồi, à, quay cho mọi người thấy cái nội thất một tí bên trong thôi. Còn bây giờ Lộc sẽ ra ngoài và quay từ bên ngoài cho mọi người chiếc xe này như thế nào nhé. Đây, Lộc sẽ quay bên ngoài cho mọi người đây nhá. À, Lộc đang à, khởi động máy lên. Và mọi người thấy không ạ? Trước tiên mà điều đầu tiên chúng ta thấy đó chính là à, phần đầu xe. Phần đầu xe rất là mạnh mẽ và doanh nhân. Đặc biệt là nó có cái à, à đèn này mọi người bộ đèn của uh, chiếc Mercedes này mọi người thấy có 3 dãy đèn led này và đèn là đèn multi beam led multi beam led này mọi người mình quay cho mọi người thấy multi beam led thì đèn này là đèn thông minh và nó có thể chiếu sáng được 650 m à, cộng với nó là à, nó có những cái tính năng à, tắt mở bóng à, tắt mở đèn pha để à, giúp cho người đi đối diện không có bị um, chóa mắt nha mọi người thì nó rất là, rất là nhân văn và à, nó cũng rất là sang trọng đó mọi người ạ đẹp không mọi người đây Mercedes Benz đèn multi beam led ok nhá trong đây rồi và màu này là màu đỏ ruby nha mọi người màu đỏ ruby à, xe của mình thì à, mới chạy có 15.000 km. À, chiếc xe à, Merc S450 này thì có động cơ là 367 à, có động cơ là 3.0 và mã lực là 367 nha mọi người. Đây mình quay cái cái vỏ xe để thấy được là cái sự mới của nó. Vỏ xe còn mới của mọi người. Rất là mới ha. Vỏ xe này thì là vỏ xe run flat ừ um, thông số kỹ thuật của xe của cái vỏ này á, là 245 trên 50 NR18 ha. À, mình mình quay chi tiết để mọi người thấy được là xe còn rất là mới. À, mình quay thêm uh, ờ, phía đằng sau nữa nha mọi người. À, khi mà mua xe ở chỗ của Lộc đây thì mọi người sẽ được an tâm về à, việc cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không trùng tu động cơ và không tu km sẽ có cam kết nha mọi người sẽ có ký hợp đồng cam kết những cái điều đó cho mọi người cho nên mọi người yên tâm khi mà chọn lựa một chiếc xe đã qua sử dụng như mới vậy xe của bên mình thì luôn luôn là xe line new nha mọi người always line new ha S450 à, rất là sang trọng cho mọi người à, rất là doanh nhân đây mình quay tiếp tục quay uh, xung quanh hết mọi người để mọi người thấy được là uh, cái sự mới của chiếc xe này vẫn còn rất là mới không rồi đó mình quay đầy đủ quay trên dưới cho mọi người thấy quay trước sau ha và trong nội thất để mọi người nhận thấy được chiếc, chiếc xe này rồi bây giờ mình vô đây mình chia sẻ tí này chúng ta thấy là à, ở đây là có camera 360 độ ha rồi lộc mở cửa ra để mình đi vô trong nội thất ha chúng ta nhìn thấy cái à, tay nắm cửa không mọi người vẫn còn mới tinh nè tại vì nó chỉ mới có 15.000 km mà mọi người nó coi như là 15.000 km mà đối với xe hơi thì nó đang là chạy roda mà mọi người chúng ta có hệ thống loa là boom master ha mọi người loa boom master thì mọi người biết rồi đó âm thanh rất là hay âm thanh luôn luôn được chọn lọc ha đó đây là uh, điều chỉnh ghế và có làm massage ghế rồi uh, Ờ, sửa ghế ha làm mát ghế là mọi người rồi nhớ vị trí ghế nha rồi lọc vào bên trong này à, ờ, và bên trong ờ, nội thất thì mọi người biết á, là xe của mình có đến 64 màu viền nội thất đó mọi người và mình có thể chuyển đổi phối hợp được 10 cách phối hợp màu nội thất với nhau ha đây mình à, chiếu bên trong cho mọi người thấy ha về hộp số của chiếc xe này của mình thì nó là hộp số 9 cấp nó là à, lúc nãy Lộc có nói rồi động cơ nó là 3.0 và sản sinh ra, ra mã lực của nó là 367 hộp số 9 cấp hộp số tự động rất là tuyệt vời của Mercedes-Benz nha mọi người đó Lộc quay cho mọi người trong ngoài đầy đủ hết Đó. rồi gương chống chói bên trong nè gương chiếu hậu chống chói bên trong Đây. cái này là những cái để điều khiển cái cửa sổ trời ha cửa sổ trời toàn cảnh phía sau nè rồi đó xe của mình sang trọng không mọi người nội thất bên trong này da nắp ba này da rất là xịn ha và rất là mới ha đây mình quay rất là chi tiết để mọi người chọn lựa và mọi người gọi cho lộc những cái tính năng an toàn trên xe thì mọi người cũng biết về Mercedes rồi thì Lộc cũng không nhắc đến nữa thì Lộc chỉ à, nói đến cái chiếc xe này à, về um, thông số kỹ thuật sơ qua thôi chắc mọi người cũng biết nhưng mà Lộc nói là xe thì đăng ký tháng 7 năm 2019 và xe thì um, là đã um, có bảo hiểm đến tháng 7 năm 2023 nha mọi người đó mọi người an tâm khi mà sử dụng thì xe cũng có bảo hiểm hết rồi thì uh, nếu mà anh chị mua thì uh, cũng được um, lại gọi là um, sẽ rất là là là tiết kiệm so với mình uh, mua một chiếc xe mới mà một chiếc xe uh, đã qua sử dụng còn mới như thế này thì uh, rất là xứng đáng rất là đáng để chúng ta có thể chúng ta uh, đưa ra quyết định chúng ta tiết kiệm được một số tiền lớn để chúng ta có thể làm những việc lớn hơn đó đó thì lộc uh, uh, chia sẻ với mọi người chiếc S450 và mọi người có nhu cầu về mua xe lướt mua xe lướt chất lượng, mua xe lướt cao cấp thì hãy liên hệ với Lộc qua số điện thoại 093 888 8850. Lộc rất là hân hạnh và bất cứ lúc nào cũng có thể là chia sẻ về những cái kỹ thuật về xe, bất cứ lúc nào cũng có thể là uh, tư vấn cho anh chị về ngân hàng bảo hiểm cũng được và đặc biệt là tư vấn về dòng xe lướt cao cấp nha anh chị. Đó, bây giờ uh, Lộc sẽ ngừng video ở đây và mọi người uh, có nhu cầu hãy liên hệ với Lộc nha.